không hiểu sao mà khi Timia bước vô trong căn nhà này cảm giác rất là ớn lạnh luôn hải hùng quá ơi thấy cọng dây đung đưa gớm à. quá cái căn nhà này hết sức là độc lạ luôn ghế này làm bằng chất liệu gõ đàng hoàng nha gỗ bằng gõ gỗ gõ gõ đỏ nha mọi người cái này càng xài thì nó càng nổi cái màu đỏ lên và những cái vân nó sau này rất là đẹp luôn nha mọi người tới đây là mình cảm thấy ờ, cảm giác nó rợn rợn trong người á mọi người nè mọi người có thấy đây là cái chất liệu gì không Mến chào anh chị em cô dì chú tiếp Chào mừng anh chị em cô dì chú tiếp đến với video tiếp theo của TBL Trong chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, khách sạn hoang, biệt thự hoang Thì uh, ờ, TBL đang hiện tại ở trên một cái uh, huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận hiện tại là tôi đang đứng ở số ờ, 1 thôn 4 Nha An Tánh Linh Bình Thuận nha quý ờ, cô bác thì ờ, trong quá trình trong buổi tìm kiếm những ngôi nhà hon khách sạn hon biệt thự hon thì TPO đã phát hiện ra một cái căn nhà hết sức là độc đáo luôn ở nói chung là một cái căn nhà hon hết sức là độc đáo kỳ lạ mà chỉ có những ờ, cái huyện ở miền núi mới ờ, có được nha anh chị em cô dì chú thím thì ờ, để mình tới đó mình khám phá xem trong nhà trong căn nhà đó nó có những cái gì kỳ bí và những cái kiến trúc ngày xưa nó như thế nào thì mời quý vị khán giả cùng theo chân đồng hành hết ờ, video clip cùng với ờ, TBL nha Thì TBL không hiểu một cái lý do vì sao mà một cái căn nhà là lại nằm ngay cái tuyến đường trục chính đường nhựa đàng hoàng nha quý vị khán giả lại bị bỏ hoang đây là tuyến đường rất là đẹp luôn căn nhà nhìn vô rất là xưa luôn cũng ờ, không hiểu vì sao chủ nhân lại bỏ hoang một căn nhà xưa ơi là xưa nhưng mà đặc biệt là bên lúc bên ngoài nhìn vô là mình thấy cửa nẻo còn nguyên nha mọi người mà theo cái ờ, kiến trúc ờ, có cái chất liệu làm á thì ờ, TBL ờ, nhận định là nó rất là xưa luôn không hiểu sao một căn nhà ở vị trí mặt tiền đắc địa như thế này chủ nhân lại không ở TBL đã hỏi thăm một số người ờ, bên cạnh thì nói chủ nhân là không có ở đây nha mọi người đây thì TBL cũng hỏi thăm những người xung quanh đây thì người ta nói không hiểu không biết vì sao luôn thì đây ôi sao nhìn vô phía bên ngoài có một cái cây nè mọi người nhìn ở ngoài rất là lớn luôn thấy không cả nhà giờ này mà nhìn ở ngoài giờ này cũng ờ, uh, 6 giờ mấy à đây là toàn cảnh căn nhà nè mọi người tới đây là mình cảm thấy ờ, cảm giác nó rợn rợn trong người á mọi người bây giờ mình sẽ ờ, cùng mọi người khám phá bên trong nha mọi người đây mọi người ngôi nhà rất là xưa luôn rất là cổ xưa luôn bên trên là ngói nha cửa còn y nguyên luôn nha mọi người cửa nè còn y nguyên luôn tự đây tự nhiên tới đây cái TPL cảm giác nó rung rung á mọi người lạnh người á ớn lạnh mặc dù à, giờ này đường xá cũng rất là nhiều người đi qua lại luôn đây mọi người phía trước đây có một cái à, bình bông rất là mới luôn đây nè mọi người cửa nè cửa nè mọi người cửa này rất là tốt luôn cửa gỗ nè nhưng mà ở vùng núi thì người ta sẽ không có lấy gỗ giống như là ở dưới đồng bằng mình ở dưới đồng bằng mình là những cái cánh cửa này là chắc ờ, để như vậy là chắc mất hết rồi quá nè mọi người có thấy đây là cái chất liệu gì không chất liệu làm nên cái à, này không phải là không phải là là là xi măng với lại cát à, đá rồi nha mọi người đây là một cái loại vật liệu lạ luôn á vật liệu này không hiểu là cái vật liệu gì luôn á hình như là TBL thấy nó làm từ rơm Ờ, đất sét rơm đất sét và chắc có lẽ là một thứ gì đó kết dính nữa mọi người nó cũng đã nứt rồi mọi người bằng ngói nha cây gỗ rất là tốt luôn tới đây cảm giác như cái tim mình nó đập mạnh lên á mà nó hậu hợp lắm mọi người bây giờ TPL sẽ mở thêm điện nha tăng điện lên tăng hết chỗ độ sáng của cái điện lên luôn maximum luôn rồi đây nha mọi người căn nhà phía trên người ta theo cái kiến trúc này không có xe buýt ở trên nha ở trên rất là thoáng luôn cây gỗ này mọc hết rồi trời bây giờ cũng mưa lâm râm rắc rắc rồi mọi người ạ à. JBL uh, tiến vào đây một mình cũng hết sức là sợ luôn Phía bên ngoài thì đã mưa Đây là những cái cánh cửa sổ nè mọi người Cửa sổ nè cửa sổ này làm từ cái chất liệu cây TOTB em nghĩ là rất là chắc luôn nặng lắm á chắc luôn bây giờ chúng ta sẽ à, tiến vào bên trong nha mọi người thì cửa này đã được à, đóng rồi nha mọi người bên này cũng đóng luôn đi ở ngoài thôi nhưng mà cái à, sự rùng rợn cũng rất là sợ luôn mọi người wow. Ôi, nghe, nghe tiếng chục chẹt chục chẹt Nấu hết cho gà luôn mọi người ơi Da gà, da ốc giờ nấu hết luôn Nấu ốc cục hết luôn Wow Wow Đây là loại ờ, gạch thời xưa nè mọi người chứng tỏ là ngày xưa gia chủ cũng rất có điều kiện luôn nha wow. mái ngói nè vào đây vào lúc ờ, giờ này là giờ linh nha mọi người đi hết sức là cẩn thận luôn nghe có tiếng răng rắc á rất là sợ luôn đây có một cái ghế nè mọi người ghế này làm bằng chất liệu gõ đàng hoàng nha gỗ bằng gõ gỗ gõ gõ đỏ nha mọi người cái này càng xài thì nó càng nổi cái màu đỏ lên và những cái vân nó sau này rất là đẹp luôn nha mọi người chỉ ờ, có những cái ngôi nhà ở trên núi vùng soi vùng xa như thế này mới còn lại những cái thứ này lạnh người luôn mọi người bước vô đây thấy lạnh người á đây những cái này là những cái đồ để dắt đồ hay sao á mọi người theo TBL nghĩ là cái à, cột này làm từ một loại gỗ rất là chắc luôn nhìn thấy không cứng cáp đây mọi người ngày xưa người ta lo dùng cái loại vật liệu gì á để xây nên căn nhà này chứ không phải là vật liệu như gạch hoặc là xi măng bây giờ một vật liệu rất là độc lạ luôn đây là dấu tích của ờ, sự đốt cháy của một cái ờ, mẫu gỗ thì cái căn nhà này cái kiến trúc này bố trí ôi mình kia đèn đèn ơn quá hết sức là lạ luôn nhà này cũng có thể gọi là nhà ba gian hai cánh cửa hai bên nè và một cánh cửa ở giữa đây một gian và ba gian không hiểu sao gia chủ lại bỏ hoang một căn nhà giống như thế này có tiếng động là mất hồn á mọi người tiếng động đây mọi người đây là cái ờ, gian ngồi trước cũng làm từ gỗ luôn nha mọi người gỗ này nhìn thấy là biết gỗ quý rồi thì sẽ cầm cái cái đèn cắt nó mọi người bao nhiêu năm bỏ hoang nhưng mà nó vẫn không có mối một á mọi người ừ. ai biết gỗ này là gỗ gì hãy bình luận ở dưới cho TBL được biết nha thực sự là cái căn nhà này hết sức là độc lạ luôn đến thời điểm này mà vẫn còn những cái gỗ rất là quý luôn bên đây có nghĩa là gian thờ hay sao á trống nè mọi người cho nên không khí lưu thông rất là dễ luôn nhà này là bao mát luôn nha ờ. cảm giác rất là sợ luôn mọi người đây mọi người dấu tích của ờ, điện còn lại là nha mọi người chứng tỏ là lúc trước chủ nhân cũng đã xài điện thì cái căn nhà này cũng ờ, có một thời được sử dụng điện nha mọi người không hiểu sao một vị trí rất là đắc địa luôn mặt tiền của một cái đường rất là lớn luôn và một căn nhà bằng gỗ kết hợp với một vật liệu xây dựng từ rơm đất sét theo TDP em nghĩ đó là đất sét và những chất liệu nào đó để tạo nên cái sự cứng cáp và bền vững như thế này nè rất là chắc luôn nha gỗ này bây giờ giá trị lắm á không phải là đơn giản đâu ở dưới miền xuôi là gỗ này là là cái bộ gỗ khung nhà này rất là tiền không giá trị tiền rất là giá trị luôn Wow ơi! Thấy cọng dây đung đưa Gớm quá Và trên đây nó có một số cây nó mục nè mọi người Cẩn thận nha Cẩn thận Không hiểu vì sao TV bước tới chỗ khúc này Nhìn thấy rất là nhiều dây luôn Nè mọi người Wow sởn gai ốc hết luôn Sởn gai ốc hết luôn cọng dây nó cứ đung đưa đung đưa rất là ớn lạnh luôn nha mọi người còn kia là cái à, phòng lầu của ngôi nhà ôi trời ơi nghe tiếng ngoài kia không mà ngoài đây mình cũng ớn nữa đây là nó mục nét hết nha mọi người cẩn thận nha trời nó sập xuống một phát là không biết chạy đâu luôn á đây là mọi người rất là ớn luôn phía sau căn nhà à bên trong nữa là tre nha mọi người tre để làm những cái khung rồi ốp cái vật liệu đất sét rạ rơm gì đó vào cái khung tre và khung gỗ Trời ơi Mình đã phát hiện ra những cái thứ Bằng mắt thường Và wow, đây là cọng dây nè mọi người Không hiểu sao còn lại những cọng dây thần này rất là ớn luôn những cọng dây thần đung đưa đung đưa đây đây là phía sau của cái tấm ờ, gỗ hồi nãy mọi người xem á ôi làm từ đất hết mọi người ơi làm từ đất nhưng mà nó tồn tại đến thời điểm này cũng là một cái điều hết sức kỳ lạ luôn không hiểu sao luôn mà chủ nhân lại bỏ một con căn nhà một cái mảnh đất giá trị như thế này à, mọi người hồi nãy có một cái tổ ong này. thấy không cả nhà cái tổ ong này. những con ong nó đang ngủ quá mọi người mình mà đụng vô cái là nó chích mình luôn á rồi đúng quá rồi cái này nó bay bay bay bay bay nhìn ghê quá sợ luôn nha mọi người ừ. rêu phong hết nè mọi người làm bằng đất nha không hiểu căn nhà cổ này mình đặt tên cái tiêu đề như thế nào luôn á rất là lạ có giá trị gỗ này những cái gỗ này có giá trị nha mọi người thì à, tất cả các cánh cửa đều còn nguyên hết nha mọi người không ai dám đụng tới đây mọi người không hiểu sao mà khi Timia bước vô trong căn nhà này cảm giác rất là ớn lạnh luôn Hải Hùng mở đèn mát satin luôn mà cũng không đủ sáng thì à, video cũng dài rồi nha mọi người TBL xin ờ, kết thúc video tại đây Hẹn gặp mọi người trong các ờ, clip sau nha Chắc TBL phải chạy khỏi đây mới được Thôi chạy theo khỏi đây thôi Thôi ơn quá